một cách để giúp trẻ khám phá thế giới của chúng là thông qua âm thanh để làm điều này bạn có thể nói về những gì bạn nghe và nơi bạn nghĩ nó đến từ đâu ví dụ nếu bạn nghe thấy điều này bạn có thể nói cha mẹ nghe thấy tiếng chó sủa cha mẹ nghĩ nó ở phía sau nhà sau đó bạn có thể hỏi trẻ những gì chúng nghe và nơi chúng nghĩ nó đến từ đâu nếu trẻ nghe thấy điều này <laughs> trẻ có thể nói con nghe thấy ai đó đang cười con nghĩ nó đến từ phòng khác nếu bạn nghe thấy điều này bạn có thể nói cha mẹ nghe thấy tiếng chim cha mẹ nghĩ nó ở trên cây đó. Bạn có thể tiếp tục thay phiên. Làm điều này với trẻ để khuyến khích sự tò mò và khám phá.